mẹ sinh thành chớ có quên công cha ngại mẹ sinh thành mẹ mang con chín tháng thầy sinh một giờ ở trong lòng mẹ cha cha ngại tành dư chừng nước ngây thơ nhưng là chớ có quên công cha mà ngãi mẹ sinh con ra công mẹ cũng lắm công cha thời nhiều nào là khi ới con nôi bồng bếp cơm sữa nâng niu thì nhọc ngàn cha mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn đêm nằm quần áo chiều trần nó ướt thì đầm đầm cho ướt thời mẹ chịu cho đành tâm Thank you. ngàn đèn có nơi suốt ừ, cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ à, mẹ mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm con thành kính con phải đạo trời kính thảo đôi bên thì cha mẹ là người hiếu chung cùng thái sơn ới con ơi phụ mẫu ngàn trùng khuyên con cứ ở hiếu chung thảo hiền cha mẹ thì thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đèn cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi vấy con mong con tươi tốt được bằng hoàng xong khi mình già mà tuổi luống cha già nhà con bỏ công con lợi suối kèo non cha thì tu nhân mẹ còn tích đức cho con sau này ở có tiền ới con ơi thời hậu được vây hay Ngọt vấy hay cha vây dòng cây đức Mẹ ấm dây đèn in Trong phép đàm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân Cảm thương cha mẹ Ân cần ra con Mặc lòng ai thời thì phải đạo làm con một ân trong lòng tim mẹ à, mới có thai chịu sầu bi miệng thời mà cay đắng dạ thời mẹ héo hon bữa cơm ăn mẹ ăn không biết miệng ngon ơi con ơi lòng mẹ đắng cay mà chua xót về con đêm ngày sang đến hai anh công cha thì ngại mẹ biết bao tay sớm về chưỡi con nơi của ngon mà vật lạ cha hè mẹ ước ao mà ăn mấy mẹ cùng con thì khó nhọc đã ôm dao sinh khác gì vật mẹ một mình ái kẻ từ con nuôi thập nguyệt thái dương chẳng có mang con vật là mẹ không ngăn đã được mà 9 tháng mẹ trông mong cho nó đủ 10 ngày mong tới tuần bông hoa nở liền tay có lạng vàng có nơi kinh giá đã nào bằng nương bằng thì bằng ngọc coi bằng bông hoa láng tí tai nghe thời thì con khóc ở trong nhà thì nó đau mà lòng mẹ nhưng mà được lòng con công thì sinh thành ới con ơi đạo đức bằng nuôi non con nơi khắp bể bên trời lại láng cồn toàn sang đến bốn ân người chúng con tham thiết mẹ cơ hàn tanh dư mà lại láng chứa tràn ướt đầm cho ướt thời ới con ơi mẹ chịu cho đành tâm đành tầm giao mấy xe còn lại con nằm cho lấy em đốt ngọn đèn con nơi thuốc cả thâu đêm để chờ cho con đi ngủ ấm à, em mẹ nằm mong mấy ngày con nuôi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm thành chính con đạo trời chính thảo đôi bên thì cha mẹ là người hiếu trung thái sơn phụ mẫu ngàn trùng đói với nghèo mẹ khuyên con cứ ở hiếu trung đạo hiền cha mẹ thời ra phong khi thì chân yếu đã tay mềm, mềm. khi trên yếu tay mềm đèn cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi vấy con mang con tươi tốt được bằng hoa phòng khi mình già tuổi luống cha già nhà con bỏ công cha mẹ lội suối trèo non tu nhân mẹ còn mà tích đức đã cho con sau này ở có tiền thời hậu được vây hay cha rồng mà cây đức âm mấy dày đà ân trong rất làm người khuyên con thì giữ đạo hiếu thân cảm thương cha mẹ em cần giá con ờ, năm ân con đi xài ghẻ con cam của vây ngon vật lạ mẹ không ham không à bao nhớ ới con này của là vật gì miếng với ngon tìm miếng ngọt cha mẹ nhường chỉ để cho con miếng nào con ơi thì cay đắng nó chả mà được ngon ơi. con phải đưa hay khóc cha mẹ mà lo thay dù đêm mẹ quên ngủ dù ngày mẹ quên ăn sáng đến mùa đông trời làm thì giá rét đã căm căm lên. mà xê con thiếu váy gì của là miếng ngon thiếu gì thịt cá giò nem ngọt bùi bữa cơm ăn mẹ ăn với muối mẹ tôi lại khen bùi đen bùi Cai bát nước nhân trần uống vào đắng ngắt Chả biết ừ, màu gì ngon Sang đến bảy ân mẹ giật mình về lúc con liên hoa Biết bao cha mẹ khó nhọc Xóa xa đêm ngày để tha hồ Cha mẹ nặng nhọc mà đắng cay Thank you. chồng mấy mong cho chúng con từng cỡ từng kỳ cha mẹ lo dần cho chúng con từng tí tí tị từng tí lo dần hoa con đau lòng cha mẹ trả an thân con thương thay lòng mẹ ngồi đi con nước mắt nó chảy ra cuồn cuộn như nguồn non xanh đói vẫy nó bấm gan thì mẹ nhịn cho đành khỏe mạnh lành là hơn sang đến tám ân kẻ bao tí xiết nội nguồn cơn thời lòng cha mẹ nhi quên bố sầu bẻ vây trời ơi con nơi rộng cả cao sâu ai lấy cân mà nhắc ai hầu được chưa cha mẹ tôi lo dành cho chúng con ngày tháng đã thôi đưa cho con hết bao nhiêu của đêm ngày về con thương vấy thay lòng mẹ khói khuất đã vì con gia tài cử nghiệp vì con nhưng là mừng qua cầu cao bề dọc đã qua bây giờ cha mẹ với đà an đi thân con với cả lớn khôn đôi bên cha với mẹ đã mừng thầm cầm dạy bảo mà nuôi trông thì thấy con ăn vấy nỗi đã tươi cười bây giờ cha mẹ vấy ngồi trong lòng trông thì thấy con tươi tốt đẹp đẽ tươi hình dòng bây giờ cha mẹ bằng lòng dưỡng sinh sang đến chín ở à, nuôi chú con này đã trưởng thành à, thành hai cái định liệu học hành điền sách thì văn chương trai với thời cho thi đỗ khoa trường thôi nguyên thì nhất cử bảng vàng để danh cô con gái thời cha mẹ thì lại dạy hiền vinh dạng dỗ muôn đình rẻ ngọ sáng đông sang đến mười nuôi cho con đủ cả vợ chồng thọ trường giả gì hơn ông bà phụ mẫu tại đường tổ tôn từ huynh thịnh văn chương đời đời chuyện thật từ đó mà thôi